Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021, tức ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Tuổi Tý đón chào ngày mới với tâm thế sẵn sàng chiến đấu, chính quan soi đường càng giúp con giáp này gặp nhiều thuận lợi hơn cho công việc. Vận trình công danh sự nghiệp tăng tiến, bản mệnh được cấp trên khen ngợi khá nhiều bởi tinh thần trách nhiệm của mình. Con giáp này luôn biết mình nên làm gì trong thời điểm nào. Trong công việc, bạn đặc biệt nghiêm túc, luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Khó khăn, thử thách không thể làm người tuổi Tý gục ngã, bởi bản mệnh biết mình cần phải vượt qua nó thì mới có được những gì mình mong muốn. Hãy cố gắng giữ vững tinh thần bởi có sức mạnh tinh thần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 Tuổi sửu được thương quan che chở nên gánh đỡ bớt phần nào những áp lực trong công việc. Con giáp này dần quen với những áp lực đó và tự tạo cho mình những khoảng trống để giải tỏa bớt căng thẳng. Có thể nói trí thông minh là thứ vũ khí sắc bén giúp bản mệnh tỏa sáng hôm nay. Chẳng những thế, con giáp này còn rất chăm chỉ cần cù, kết hợp với tài hoa của chính mình, không để mình tự cao tự đại mà vẫn thân thiện nên được rất nhiều đồng nghiệp quý mến. Tuy nhiên, trong ngày thổ mộc xung khắc nên phần nào khiến cho chuyện tình cảm của người tuổi Sửu bị ảnh hưởng. Có lẽ công việc mệt mỏi khiến cho bản mệnh mất kiên nhẫn vào cuối ngày, đặc biệt với những người thân thiết, con giáp này càng không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Chúng ta thường dễ tính với người ngoài mà khắt khe với người mình yêu, đó quả là một sai lầm không nên có.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 Con giáp này là người giỏi nắm bắt cơ hội, được cấp trên và đồng nghiệp xung quanh đánh giá cao bởi khả năng ứng biến mau lẹ và phản ứng nhanh nhạy của mình. Điều đó giúp người tuổi dần kịp thời xử lý đúng đắn khi vấn đề xảy ra và giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, mộc khí đương vượng rất có hại cho sức khỏe. Nếu có tiền sử bệnh gan thì càng cần phải chú ý hơn đến vấn đề này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 Mão dần tương hội, vợ tranh tình duyên của người tuổi Mão thăng hoa rực rỡ, con giáp này đang đắm chìm trong không khí lãng mạn của tình yêu. Đào hoa nở rộ, bản mệnh và người ấy có nhiều điều khác biệt nhưng vẫn đủ yêu thương để ở bên nhau khăng khít không rời. Ban đầu có nhiều trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua được, khiến cho chuyện tình dường như chẳng thể tồn tại lâu. Nhưng rồi mọi thứ dần đổi khác khi tình cảm ngày càng lớn dần theo năm tháng. Cả hai cùng trưởng thành và biết cách để bảo vệ tình yêu, bảo vệ người mình yêu trước sóng gió cuộc đời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 Dân thìn tương hội, vận trình sự nghiệp của người tuổi thìn không có quá nhiều trở ngại, cũng không có điều gì khiến phải lo lắng. Mọi chuyện đã có kế hoạch, con giáp này chỉ cần làm đúng theo đó là có được thành quả như mong đợi, chẳng cần phải vất vả chạy ngược chạy xuôi. Có điều hôm nay thực thần sao chiếu khiến cho bản mệnh phải lâm vào cảnh tiền bạc đến tay rồi còn vụt bay đi mất. Tuổi thìn có nhiều cơ hội phát tài, kiếm được nhiều tiền để thay đổi vận mệnh, nhưng sự chần chừ và thiếu quyết đoán nên chẳng thể nắm giữ được cơ hội, cuối cùng chỉ đánh tiếc nuối những gì đáng lẽ thuộc về mình.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 Cục diện tị dân tương hại khiến cho tuổi tị phải lao đao vì những chuyện thị phi chẳng biết từ đâu cư quân lấy mình. Công việc của con giáp này chịu khá nhiều ảnh hưởng bởi những lời đồn đại không đúng sự thực đó, khiến bản mệnh gặp nhiều khó khăn khi hình ảnh bị tổn hại thị phi là thứ có thể đến bất cứ lúc nào dù chúng ta muốn hay không. Con giáp này nhiều chuyện hay bàn tán lung tung thì càng có nguy cơ họa từ miệng mà ra. Tốt nhất là hãy làm tốt việc của mình, đừng nên soi mói rồi tám chuyện sau lưng người khác. Có điều, đôi khi ngay cả người tuổi tỵ không nói gì, thị phi vẫn đến. Tỷ kiên chiếu mệnh, đường tài lộc tăng tiến không ngừng, bản mệnh chẳng những nhạy bén với thời cuộc mà còn là người rất quyết đoán và dứt khoát. Cơ hội đến gần, con giáp này chẳng bao giờ bỏ lỡ, dám chấp nhận thất bại để có được kinh nghiệm và trở lại với những thành công lớn hơn cùng những khoản thu khổng lồ. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, Dậu, xỉu Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Ngày dần ngọ bán hợp, đường tình duyên của tuổi ngọ càng thêm thăng hoa rực rỡ. Con giáp này và người ấy có sự hòa hợp đến không tưởng, mọi chuyện đều đồng lòng nhất trí. Đôi bên biết cách chung sống với nhau sao cho hòa hợp, biết nhường nhịn và nhún nhường khi cần thiết để không gây ra xung đột. Kiếp tài giáng mệnh, vận trình sự nghiệp và tài lộc của bản mệnh đang lâm nguy khi mà bạn đang bị mù quáng, bị lòng tin người quá đáng che mắt, chẳng nhìn thấy âm mưu xấu xa phía sau. Ngôi tuổi ngọ trao gửi niềm tin không đúng chỗ, sẵn sàng vì họ mà trao đi những gì mình đã mất bao công sức để gây dựng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 Thương quan xuất hiện, đứng công danh sự nghiệp của tuổi mùi xuống dốc không ngờ. Con giáp này có tài năng nhưng lại là sự an phận thủ thường. Bản mệnh dễ hài lòng với những gì mình có và không thực sự cố gắng hết mình để đạt được những thành công rực rỡ. Quyết tâm không có sẽ mãi chỉ là một người bình thường ngũ hành xung khắc cũng đem đến những vết dạn nứt đáng ngại trong chuyện tình cảm. Tình cảm dường như đã chín mùi, nào ngờ mới chỉ là bước khởi đầu hạnh phúc. Còn rất nhiều sóng gió phía trước mà những cơn sóng đầu đã khiến cho người tuổi mùi và nửa kia lảo đảo, đứng không vững dù đang nắm tay nhau. Có lẽ cuộc đời luôn có những biến số ẩn giấu phía sau như vậy để thử thách bản lĩnh của chúng ta.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 người tuổi thân sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trên con đường công danh sự nghiệp do ảnh hưởng của cục diện dần thân tương xung. Dù khó khăn trồng chất, nhưng con giáp này phải tự dựa vào sức mình vì ngày cuối năm ai cũng bận rộn nên chẳng đủ nhiệt tình thực tâm giúp đỡ bản mệnh. Sự cô độc đó càng khiến con giáp này mệt mỏi và căng thẳng, áp lực ngày càng gia tăng với tốc độ chóng mặt. Tuổi thân ước ao có một bàn tay chìa ra giúp đỡ mình vượt qua cơn hoạn nạn, nhưng những gì bản mệnh nhận được chỉ là những nụ cười giả tạo và những lời nói thoái thác trách nhiệm mà thôi.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 Chính tài soi bóng, đường tài lộc của tuổi dậu có những bước đột phá rõ rệt, tính chăm chỉ cần cù, mọi nhiệm vụ được giao, con giáp này đều hoàn thành rất xuất sắc, nhờ thế mà được khen thưởng rất nhiều. Đây cũng là cơ hội để được tăng lương, thăng chức, hoàn toàn xứng đáng với những gì bản mệnh đã làm được. Có điều kim mực bất dung, con giáp này mệt mỏi nhiều khi mà chuyện tình cảm vẫn chưa đi đến đâu. Người tuổi dậu mong muốn tìm thấy một nửa dành riêng cho mình. Tình yêu với bản mệnh cũng giống như nước ngọt giữa sa mạc bỏng cháy, khao khát có được nó, nhưng ông trời chẳng chịu hiểu lòng người. Người này đến rồi lại đi, tiếp theo là một người khác nữa, nhưng chẳng ai chịu dừng bước chân và ở lại bên cạnh, dù bản mệnh đã cố gắng hết sức, nuông chiều hết mức. Nhưng đôi khi tình yêu không dễ dàng có được như thế, con giáp này hãy nhìn lại bản thân mình xem sao nhé. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu, Thìn, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Cục diện dần tuất bán đường tình duyên của người tuổi tuất vô cùng êm đẹp, đào hoa, phơi phới, sắc hồng, hạnh phúc, tươi vui hiện rõ trên khuôn mặt có giáp này. Người có đôi hạnh phúc càng thêm nồng thắm, người độc thân có cơ hội đón nhận tình yêu, có được một nửa cho riêng mình. Trong ngày có thực thần chiếu mệnh đem theo những điểm báo không lành về vận trình tài lộc và sự nghiệp cho bản mệnh. Sự giả tạo như một lớp áo giáp không thể dùng được lâu, con giáp này không chân thành với người thì chắc chắn sẽ có một ngày bị chính sự giả tạo đó làm hại.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 Người tuổi hợi được nâng đỡ rất nhiều trong vận trình tình cảm. Dần hợi, nhị hợp, tình cảm thăng hoa ngoài sức tưởng tượng. Con giáp này không thể ngờ được tình yêu lại đến bất ngờ với sức mạnh như vũ bão, không khỏi ngạc nhiên vì mình có thể rơi vào lưới tình nhanh đến vậy. Có những thứ thuộc về định mệnh, khi người ấy đến, chúng ta sẽ thấy mọi người xung quanh trở nên lu mờ. Cả thế giới của tuổi hợi chỉ còn tồn tại người ấy mà thôi. Mọi điều ta làm đều là vì muốn đem lại hạnh phúc cho nửa kia của mình, dù có phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa thiên quan ngáng đường, kẻ tiểu nhân đang âm mưu đe dọa sự nghiệp của con giáp này. Khó khăn trở ngại xảy ra liên miên, chưa hết chuyện này thì chuyện khác đã ập đến khiến bản mệnh trở tay không kịp. Hãy bình tĩnh giải quyết từng việc một, đừng dối sẽ khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, xỉu,